thị trường bất động sản dần phục hồi vào năm 2023. Nửa cuối năm 2022 đã chứng kiến nút trầm của thị trường bất động sản với tâm lý lo ngại và hoang mang. Diễn biến này được dự báo sẽ chỉ kéo dài khoảng thời gian ngắn. Thị trường địa ốc sẽ đảo chiều theo hướng tích cực trong năm 2023. Thời gian qua, nhà đầu tư và người dân lo lắng bởi có quá nhiều biến động có thể khiến thị trường khủng hoảng, giá bất động sản lao dốc, thị trường chứng khoán, trái phiếu gặp khó, dòng vốn vay từ phía ngân hàng lại co hẹp, đã đẩy thị trường vào khoảng thời gian khó thanh khoản. Đã có nhiều lo ngại về sự khó khăn, trầm lắng của thị trường sẽ kéo dài tới năm 2023, bước sang năm 2024. Nhưng ở góc độ phân tích đánh giá khác, nhiều chuyên gia cho rằng năm 2023 sẽ là dấu mốc cho sự đảo chiều của thị trường bất động sản bởi nhiều nhân tố thúc đẩy thị trường phát triển. Đầu tiên là nhu cầu mua nhà của người dân vẫn cao. Một báo cáo mới đây của đơn vị nghiên cứu bất động sản.com.vn ghi nhận trong quý 4 năm 2022, lượt tìm mua bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh ước tính tăng 18% so với quý 1 năm 2022. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tốc độ hồi phục mạnh mẽ hơn với mức độ quan tâm tới bất động sản cho thuê tăng 103% so với đầu năm, trong khi Hà Nội chỉ tăng 63%. Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản Việt Nam CSS của đơn vị này cũng ghi nhận trong năm 2022, bất chấp nhiều khó khăn của thị trường, 70% hộ gia đình có thu nhập từ 40 đến 70 triệu đồng vẫn mua thêm ít nhất một bất động sản. Những số liệu này cho thấy nhu cầu mua nhà, đất để ở và đầu tư của người dân đã và sẽ luôn ở mức cao. Thứ hai, dòng tiền từ FDI vào bất động sản vẫn không ngừng đổ mạnh, được dự báo trở thành nhân tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính đến ngày 20 tháng 9, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 18,7 tỷ USD, Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn tiếp tục trụ hạng ở vị trí thứ hai trong danh sách các ngành thu hút vốn đầu tư FDI trong 9 tháng qua. FDI vào lĩnh vực bất động sản tăng gần gấp đôi so với con số thu hút của cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 1,8 tỷ USD. Đây là dòng tiền được đánh giá góp phần tạo sức ấm cho thị trường địa ốc Thứ ba, dòng vốn tiếp cận từ ngân hàng trở nên dễ dàng. Ngân hàng nhà nước đã quyết định tăng chỉ tiêu tín dụng, cơ hội vay mua bất động sản trở nên dễ dàng hơn. Bước sang năm 2023, râm tín dụng sẽ khởi động lại với nhiều cơ hội lớn. Nhà đầu tư, người mua nhà hay ngay cả các doanh nghiệp địa ốc cũng sẽ mở rộng cửa trong tiếp cận dòng vốn ngân hàng. Trên cơ sở đó, thanh khoản của thị trường địa ốc dự báo được gia tăng. Thứ tư, sự bình ổn của thị trường tài chính cũng sẽ là nhân tố thúc đẩy thị trường địa ốc sau biến động năm 2022, với chính sách điều hành sắp xếp lại từ phía nhà nước, thị trường tài chính như chứng khoán, trái phiếu sẽ đi vào ổn định, tâm lý của nhà đầu tư trở nên an tâm. Đây là tín hiệu sáng để niềm tin vào bất động sản được khôi phục. Trên cơ sở đánh giá chung về thị trường, nhận định kịch bản năm 2023, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu kỳ vọng vào nửa cuối năm sau, bất động sản sẽ phục hồi, khó khăn sẽ đi nhanh. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng đặt ra hy vọng vào sự phục hồi của thị trường trong năm 2023 khi chính sách điều hành thông thoáng, vấn đề về điểm nghẽn bất động sản được tháo gỡ. Phân khúc nhà ở vẫn sẽ duy trì mức thanh khoản ổn. Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế và vắng bóng sản phẩm vừa túi tiền với người tiêu dùng, điều này sẽ ảnh hưởng đến tính thanh khoản. Những phân khúc như bất động sản công nghiệp và văn phòng vẫn hoạt động tốt và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục có nhu cầu mở rộng. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản tri thức cho thịnh vượng vững bền.